Momatic mới cho máy giặt cửa trên với công thức tăng cường thành phần giặt tẩy linh hoạt được kích hoạt nhờ chuyển động dòng xoáy của máy giặt, đánh bẩn các vết bẩn ngay cả ở cổ áo và tay áo. Chỉ cần trong quần áo bẩn vào máy giặt, thế là xong. Được các hãng máy giặt hàng đầu khuyên dùng